bây giờ thì tôi sẽ đóng nắp lại và thử những cái tính năng của bếp cho các bạn xem của bếp đây phía dưới đằng sau thì tôi đã bọc lưới lại cẩn thận để đề phòng trường hợp chuột nó chạy vào nó cắn phá gì chức năng đầu tiên thì tôi sẽ thử cho các bạn xem là chức năng khóa ga khi gió thổi làm tắt lửa để về này các bạn có thể hiểu biết hiểu rõ những tính năng của bếp khi tôi giới thiệu các bạn thì các bạn cũng có thể bấm vào nút ờ, phụ đề tiếng việt ở phía dưới chức năng đầu tiên tôi sẽ thử cho các bạn xem là chức năng khóa ga khi gió thổi làm tắt lửa tôi sẽ bật hết cả ba bếp lên hộp nướng có mâm có mâm nướng vị vị nướng làm từ nắp đây mâm nướng thì được chán men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 thực hiện chức năng khóa ga khi gió thổi làm tắt lửa thành công chức năng an toàn thứ hai của bếp sẽ là chức năng khóa ga khi nước cạn nồi với chức năng này tôi sẽ dùng hai cái miếng cắt để thay thế cho hai miếng đáy nồi bếp có que cảm biến thông minh này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 nên tất nhiên bếp này nó sẽ hao pin hơn bếp ga của Việt Nam nhưng mà bù lại bếp ga nội địa nhập thì nó có tính năng tiết kiệm ga hay bếp ga của Việt Nam rất là nhiều trung bình một tháng một cái bếp ga như thế này tiết kiệm được khoảng từ 2,25% ờ, cho đến 30% cái số tiền chúng ta sử dụng ga so với bếp ga của Việt Nam do bếp này hao pin nếu các bạn sử dụng những pin như là pin con ó con thỏ giá là khoảng 20 ngàn thì các bạn sử dụng được khoảng 3 tuần nhưng lại pin có giá tốt hơn như là Panasonic Toshiba Maxell giá là khoảng 40 ngàn một cặp nhưng các bạn sử dụng được khoảng từ 6 cho đến 7 tuần thôi nhưng lại pin này rất là tốn kém để tiết kiệm của chúng ta không nên tránh ra không nên sử dụng những loại pin này hai ngọn lửa đầu web nó bắt đầu giảm nhỏ lại khi mà các bạn đang sử dụng á các bạn thấy ngọn lửa nó đang lớn mà chúng ta nó đợt như nó giảm nhỏ lại và không tăng lớn lên được nữa cái đó là do que cảm biến nó cảm nhận được cái nhiệt độ ở đấy rồi nó nóng hơn 200 độ C và nó sẽ tự động giảm nhỏ ngọn lửa lại để tiết kiệm ga cho chúng ta hai bếp bên trái của tôi đã khóa ga đây khi đặt đến nhiệt độ cần thiết trước dù công tắc nó đang mở này bên phải của tôi cũng đã khóa ga dù công tắc có đang mở kèm theo tiếng bếp thực hiện tính năng khóa ga khi ờ, nước cạn nồi thành công để khắc phục vấn đề về pin cho các bạn thì chúng tôi có bán hoặc là tặng kèm một cái ờ, loại pin sạc như thế này đây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 Bếp này nó là dòng bếp cơ bản nên nó không có tích hợp những cái chức năng tiện ích giúp cho các bạn nấu nướng. Nó chỉ có chức năng rang, đồ khô ở bên phía tay phải thôi nè. Tại vì bếp có que cảm biến thông minh này, nó giới hạn nhiệt độ là của bếp là 250 độ thì nó sẽ khóa ga để cho an toàn chống cháy nổ. Nên khi mà các bạn cần rang những loại thực phẩm khô, cần nhiệt độ cao, các bạn bật bếp lên. Bấm diêm lúc này trong vòng 3 giây. Như thế này, cái cơ bếp và nó sáng đèn lên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 các bạn có thể tăng chỉnh tối đa được cho nó là 90 phút ở đây tôi sẽ để về mức một phút nè để thử đó chúng ta bật bếp lên bước cuối cùng thì các bạn lấy pin ra để cho bếp không còn nguồn điện nữa sau khi ờ, cái thiết bị này hết giờ nó sẽ tự động ngắt điện bếp sẽ khóa ra các bạn có thể dùng cái thiết bị hẹn giờ này để nấu hoặc là nướng những món ăn mà chúng ta dự đoán trước cái thời gian chính của nó được ngoài ra khi mà các bạn đang sử dụng bếp các bạn thấy ngọn lửa nó bị đỏ có nhiều lý do